hôm nay chơi gì hôm nay chơi sâm nhá sâm sâm, không ok sâm sâm thôi nào cũng được luật nhà đây hai lít một lá ok ừ. thế báo sâm là bao nhiêu nhỉ cháy bốn củ sâm năm củ đúng rồi nếu mà tính hai lít đúng đúng không ok ờ, rồi đúng rồi luật giao như nào bắt đi trước đi sau như nào theo vòng thôi theo vòng theo vòng hết nhá theo vòng cứ theo vòng cứ theo điểm hai sâm đôi sâm màu nhá ok sâm đôi là năm đôi đi à 5 đôi 5 đôi liền sâm okay. màu 10 đỏ 10 đen á 10 đỏ 10 đen okay. À, từ quý băng sâm nhá ok từ quý băng sâm ok quý băng sâm là từ quý 5 củ cơ 5 à? củ nhá Ui. có ai ý kiến gì không không rồi em gái hôm nay chơi căng thế kiếm được mối nào ngon à đang thất tình thất tình tí nhá anh cho tí tình là được chứ cái làm gì đánh to này đây ai làm bài đi trộn bài đi ai trộn đi em làm em làm bài nhá ừ. rồi chơi luôn. À, chơi không uh, ờ, dùng điện thoại nhá ờ tắt điện thoại đi hay là chơi ai có điện thoại chưa? mất long củ bằng sâm <laughs> chơi chơi <laughs> không biết được này rất là khôn thất tình cho nên đéo ai gọi ừ. chơi nha khoan nhá bây giờ xong bán đầu thôi không nói bán sau mà chia xong là phải đặt xuống để để để, để người ta bốc cái trộn à ừ. trộn, trộn. lại nhá lại nhá thôi không cần chia bán sau từ bán sau chia chuyên nghiệp quá nhỉ ừ. như máy thừa thiếu là chơi cái nha chia sai là chơi cái nhá. rồi ừ, ăn thua gì ăn thua gì thôi thu nhập đầu không xong luôn à, không bán đầu không xong không trong nạp chín ok ok không năm cũ, gì năm cũ, thật luôn ai chơi điện thoại ấy có ai nghe đâu ai nghe đâu vấn đề là không ai nghe ờ, bốc đánh bốc ca à? bốc đánh ca 13 9 10 11 12 13 đây luôn đây luôn nhá nhất cái luôn à bốc nó phải thế chứ cần. thế thì kinh rồi kinh quá rồi đây dành rất nhẹ nhàng góc nhẹ Ba Ba này thì ai bắt được Ơ ờ, kìa, nhìn bài à? Nhìn bài Lên nằm Ôi ôi thôi xong rồi, xong rồi, toang rồi năm sáu bảy Ôi chịu Tướng chết gì? Mình luôn Anh Kìa Không có đâu, nhường thôi Nhường á? Nhường Nói câu nhường nghe sai sai Nghe sai <laughs> Thôi cuối con bảy Lên nằm Ôi, ôi ôi Làm hài thế 9 người trưởng thôi Ở ờ, toàn rồi ừ. chín lá bài đẹp thế bốn lá chín là ờ, chín hai mười tám mà ủa lắm đấy một hai ba bốn lá chín đưa lại đây hai trăm hai nhà chín cảm ơn à, ông anh này cũng buồn nhở buồn kiểu buồn, rất tình như sao ấy là tình đồng em như sao ấy đây cúp bị cúp hai ba bốn năm sáu ăn nhau về cuối cứ yên tâm được không gì phải buồn căn bản là chưa chạy lá nào là đã đã đã chết rồi một lá may không cháy cháy luôn đi cũng được Làng Đấy ngang gần bờ sông Làng Đánh đi Dưới luôn Chạy lá đôi sáu Ê cho nó nhanh To thế Có đánh đi nhỉ Thôi đi anh Dưới Dưới luôn Ờ đôi chín nè Đánh luôn em Thật á ừ. 3, 4, 5, 6 Chịu Cháy van nữa đi Chịu luôn, không có luôn Ơ, à, kìa Không có Thôi em về đấy Về đi Quy các kịch này ui giời ơi nhường nó chết thật đánh đi thế thôi làm lá trời ơi hai nhà móng cha coi gì hai nhà móng là 4 triệu rồi một củ thôi hai ba bốn đếm tiền đi tám lá ok của anh đủ 8 lá ừ. tám hai 2 sáu đúng không đúng rồi ok đủ màu đúng không đúng rồi em nghe nói là đen tình là dễ đỏ bạc lắm đấy bán này này nên là nếu mà ai mà thế em có muốn đỏ luôn tình không anh cho đỏ tình tí đỏ bạc em đỏ tình luôn tôi hiện tại thì em muốn là trái đây. tim ngủ yên à đấy không tin được hai cái cắt đi xem được chưa? đây cắt đi Đây. chỉ như máy nhỉ đã mất 6 triệu rồi chỉ như máy thật chuyên nghiệp đấy tài sắc này là thuộc dạng gái này cái tài sắc cũng vẹn toàn đấy được đấy thế mà vẫn ế anh ạ buồn lắm em rất buồn nhưng không Ai biết bảo phải đại gia nó chảy yên tầm như bọn anh là vừa rồi chứ, cái hỏi tôi đã ôi đừng sợ rồi bảo từ là sợ rồi nhá chưa vào này em mới chia cho anh ấy nếu anh xong ấy thật mới chia cho anh ấy cơ bảo là anh bốc cái giỏi thôi cái sao cái hỏi làng kia cái hỏi rồi là sao à đến mình nhỉ đến vòng mình đúng không bên này không luôn. báo xâm từ từ để người ta sớm không cứ để thế xong chưa báo xâm nha từ 1 đến 9 Ui rồi Quá nào bắt được bắt được Vừa đi. bé vừa ngắn Vừa bé vừa <laughs> Vừa bé vừa ngắn Còn gì Đâu Vừa bé vừa ngắn rồi. À? Vừa bé vừa ngắn Nhưng mà em lại thiếu mất mấy Chà, con nữa Này thiếu mất 10 nhá ừ. Không thiếu nhiều Đừng hỏi vì sao Rồi không bài, bài em cũng đẹp mà Ba không, không đẹp không nó trả rồi cũng được Đây, không thế được ai nhà móm ba bán không rồi điện mày mình đến đi đủ rồi đây tôi thì đang anh kiếm lại đi, anh kiếm lại đi rồi đánh bạc mấy đồng bạc cần gì để kiếm đúng rồi mình là người có tiền với cả tin tưởng nhau là chính đúng không đúng rồi à, bài vừa bé à. vừa ngắn thôi em mới chơi đánh xong đấy bây giờ anh chơi đánh xong đi năm sáu trên đây sân chơi của hai người tám tôi như nào tôi như nào mười xem các anh như một trò đùa ừ, trò đùa trên giường thế này thế là ngoài đời lên thuyền lắm đâu mà thấy vui cũng được ôi rồi xấu thế vừa mới chia Ấu, cho anh. đẹp như thế bây giờ chia cho em chán đời đừng kêu anh này đếm đếm rồi đừng kêu làm sao xong rồi xong rồi chịu có gì không có bốn à, nhầm nhầm nhầm nhầm không nhầm nhầm nhầm nhầm không đai đánh đâu cốc ba sao không có chuyện đấy đâu nhá ôi trời ơi nhìn bài quy đầm đầm cơ đầm to cu trên mẹ rồi đánh đi vui bắt hai đôi đi chẳng nghĩa bốn này đánh cái này à ba bốn năm yeah. dưới loại à? ừ có hàng chịu oh. còn đâu còn đâu kịch trời hết tám nhưng mà đánh hai con cùng một lúc <laughs> một là nhà kia ông đi có lá sáu lá không bắt hai đi đánh trai con hai nào này đầu, ờ, con đầu tiên bắt hai luôn có hai này chín hai mười tám cùng lại hai lít sáu hai mười hai này sáu hai mười hai từ từ xem nào đúng chưa hai mười hai à chúng tôi hai lít đây xong này ngày ờ, chúng chín nào đúng không chín là đúng chưa đếm đi đấy em xin phép à. đổi tư thế cái nhá cho đỏ đưa lại 200 đúng không đây hai ơ sao anh ấy chưa bài mãi thứ nhất bốn bài mãi hai nhà năm chín lá đây sáu à, sao để cho em cắt ờ à, không bảo tám đang đen chín mười nếu bán sau anh còn thắng nữa em em chủ động bảo cắt đi nhá giờ bảo phá thằng hai luôn để nhịn đúng rồi để nhịn nữa rồi à? <laughs> trời ơi rất tiếc cái bài con này quá đen Ai đen, đen. nhanh kiểu gì cha kêu gì đôi ba đôi ba không có luôn đấy có á đôi bảy có luôn đôi gì ta không bắt để treo à được ca em kìa dưới luôn dưới luôn Tối nay phải đi giải đen đi. Ừ, Hoàng trứng mười. Thôi xong. Đừng nói là cháy nữa nhá. Toàn rồi, bắt đi anh, cố lên. Trời, bắt, bắt hộ đi. ai bắt hộ tôi cái. Có không? bắt đi để tôi tôi tôi, tôi, tôi cháy này. Ra. Rồi. Bốn. Ôi, cố luôn á. <laughs> Mồi rồi. Mười. Tôi đánh hai từ đầu không Ôi chết. Trời. Đấy, <laughs> nguy hiểm quá. Đấy đấy. Hoặc lại đôi ba. Không có gì toàn. Dưới luôn. Dưới luôn. Quá mới mới ba chịu bảy bảy à chín hai chảy lá bảy quý báo anh báo chưa chưa ca à. chịu nhìn luôn đánh em anh, uh, chưa chưa cuối cánh nữa áp rồi anh chưa báo không phải là cánh ai biết ai cuối cánh hết giờ báo có ai không có chịu rồi đấy đi báo nhá ôi thôi chết rồi báo rồi đấy đi đấy đi nhà đấy làm sao bắt ca át ui mày quá chạy được còn anh bảo em còn như này em bắt làm sao được đúng rồi năm lá bốn năm bảy tám hai lá em thấp cổ bé học mà chạy thế tốt rồi thấp cổ bé học nữa nói chung là ức trả lại em một lít của em hai lá ừ, đúng rồi đây một lá đây báo này rồi này mấy lá năm lá Ừ. rồi đi hơi sâu Thế được chơi bài bán nào đây, à, đây, đây đây đây để để em em cắt đấy sao nó kiểu thế đấy em cắt để vào đây em xâm hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười anh này chia bài hơi lâu rồi đấy ừ. anh anh đi chia đi được này này này chia làm sao đâu bây giờ chưa được chia bài chia theo vòng nhá Thôi này chia này đi chắc không cái này chia luôn này gì gì úi giời bài xấu kinh là này Ủa, chuyện đá làm sao ở đây mỗi em sinh rồi à, tiếp theo dưới một hai ba bốn năm kia nhỉ năm đấy nhường nhà sau dưới luôn dưới luôn đôi bảy đôi xong đôi chín đánh đánh, đánh luôn cái kìa em cái chịu chết cái dưới đi đá. gì nữa chạy thế thì ai chạy ba lá này thì trời bắt à chẳng chịu đánh đi suy nghĩ nào sáu cối à vào con quy bắt đi chứ còn gì nữa ba thằng năm đánh đi chứ còn để bàn gì bác ba rồi bốn tám áp chịu kìa ừ. dưới luôn <laughs> đôi bốn đôi sáu rồi đôi ca ừ. đôi ca may là bưởi báo là gì còn nữa hai lá ba lá hai lá ui giời một lá chán thế mà bảo ván này anh chia ba lá 600 ok đôi ca là còn bắt được con tài thật à, ta đánh còn còn đôi át đôi hai vậy anh phải thối chưa không không, không, không, không đôi đôi ca ông này đang kiểu rất là sung sướng thật luôn đang là lên đỉnh lên đỉnh đôi ca to lắm nghĩ là quả đấy lên đỉnh luôn nhưng ai ngờ đôi ca vẫn không to bằng cái đôi của em đang ai ngờ đến giữa cây bị con em tụt xuống để cho người ta để đấy người ta nháo thôi em vừa mới nhất được ván không được <laughs> tôi đen bốn năm ván liên tục rồi không được người ta thích cúc nào thì cúc thế nhá xâm nhá cái này mà không lên nữa là là là là, là cái dây nó đen quá dài quá dài em kia bên dưới sông đấy hay đấy siêu nhanh nhá chuyên nghiệp phết đấy như máy anh gì có biết chia đâu vẫn còn phải học hỏi các anh nhiều lắm nào cho tôi xăm cái nào các đỡ tôi cái nào trời ơi em để ăn cắp rồi các anh ạ có gì không cái hỏi cái thôi chịu chết 3579 TQ 234 345 Ôi rồi 789 89 này Giấy luôn Giấy luôn Cọc 3 Ừ, to đấy Đi đây nha Nam Em nằm thở, Chết em rồi. mệt rồi Hai Đọc vị rồi Ok anh luôn <laughs> Em mệt rồi, em nằm thở Hôn hền à 6, 7, 8, 9 5 lá nhà kia à? không có rồi Chịu có mỗi anh thôi ơ oh. báo bắt dở heo tử heo cái nó có gì đâu đánh đi về đi à cầm mẹ đôi 10 của tôi tôi chờ con 10 con ca xong phím mẹ sáu lá bốn sáu bảy chín lá không ạ kêu gì bảy hai mười bốn thiếu một con nữa là bắt được này hai mười tám này đâu đúng chưa bảy hai mười bốn chạy ra là em một lít một lít là sau này đúng không? Không phải lá cả. Này kia. Em điều có ba lá đấy. 1, 2. Bắt được có ba lá. Xong rồi. À đi được có ba lá. Hai gầm bốn. ơ không ai cắt à? Không. Quên mất. Không thèm cắt nữa. Không thèm cắt. Cũng ba lá xịn nhỉ. xong nhá. xong luôn. 4 thằng 2 mình chỉ cần 4 thằng 2 sâm đỏ đẹp. Cái gì? Chà, ờ, em em thích sâm màu ấy ngày hôm nay à, nhìn, nhìn lên là nhìn sao màu sướng cực luôn sắm nguyên màu, màu đỏ ấy, màu đỏ sướng có phê không ôi chín hơi phê thật đây như con tê tê có khi nào mà chín chín con đen à chín con đỏ xong là một con đen không có Đó. về quê ăn chán về quê mà về quê mà sao đánh với những người ở làng nha ba bảy chín nè hai đâu cho lắm Đấy, khó chịu khó chịu nhỉ chơi luôn chả có thứ quý cốc mười cốc mười là cốc xử lý luôn cho nhanh hai đôi đi con đi không gì có hai mà ra hi hi, hi. Đây. thôi cái nhỏ ông này không tôi thôi ba, hai sáu bảy tám ai mà chơi à? được sống bẩn thế <laughs> kìa anh nhìn bài gì quý ca to thế vừa bé vừa ngắn luôn không không ngắn đâu cối con bốn xương xương bảy gì quy hai đầu hai xuống nhanh em kìa suy nghĩ ra à, suy nghĩ nhị à này thì ốc này. hết vị rồi báo à báo chịu rồi hai đâu hai keo đúng không hai con vòng luôn đây xé già ra bắt này năm lần đấy có hai nhịn nhịn <laughs> bắt hay rồi tại vì tôi thấy đấy. nhiều bài mà đúng rồi hai bốn năm quá chán luôn hai là mười một lá này em không gánh được anh anh cầm ca rồi người ta cầm át đó anh cũng bài người ta không có vị gì nữa rồi nuôi ca còn chẳng ăn ai nữa à có mỗi một con cầm con ca thì mình bắt là bằng phân được người tính không còn chơi tính rồi thôi đánh lá 5 lít đi Cố gắng. mẹ lá 5 lít đi nhanh lá 5 lít đổi okay. đổi gió đổi đánh giá 5 lít là bây giờ ừ, giao như nào đây kèo như nào đây 5 lít thì 10 triệu xong đấy à, xong, xong 10 củ xong 10 củ đấy xong 10 củ à ừ. phải không tức là cháy là cháy 8 à cháy cháy 9 cháy 8 thôi cháy 8, cháy 8 nhá. ok cháy 8 nhá đổi gió phát xem sao Đấy, thua là tiền lắm. Này sâm ra sao? Chưa cảm giác được chia bài như thế nào này. Đây cũng được đúng một ván đầu tiên. Thế bảo rồi tối nay đi giải đen. Hay Nếu mà không biết chỗ thì liên hệ với em. Được. Được giải em luôn được không cái đấy thì để em suy nghĩ đã ôi ôi xin xăm trời ơi trời ơi buồn quá bốn đời rưỡi rồi ô khỉ đất xăm rồi bài bán thật Mày. Ôi đi cho anh em thua, thua hẳn đi Không sáu thôi À con gì này thì duy đánh luôn từ từ từ quý từ quý bằng sân đúng không từ quý bằng sân đúng không đúng rồi đi may à vừa đấy sạc tiền luôn đi chết rồi mới cùng cứ tiếp tục thôi trời ơi em vẫn còn run đi đôi năm bắt bà này lại không để bà lòng hoành đôi năm kìa đôi năm á đôi đôi ai nói chia cho đấy đôi cả anh với ai nữa không thể để lồng hoành được đôi mười kìa dưới đôi gì nhất thì làm sao mà đôi ôi giời ơi còn lâu ừ. ôi sướng quá chín mươi ri hết rồi chín mươi ri gần như là hết rồi tắt kìa ô ờ. làm gì còn nữa quy từ quý đấy báo chín kìa đến anh đấy từ bạc mai thôi đấy thôi đánh con to nhất em đã anh đã quấy cánh đâu mà đánh to Mười, đùa thôi con ca này gì báo trời này gì báo ờ, đâu à, vậy à, à, kìa không có à, trời ơi <laughs> vừa khít luôn cảm ơn nha một lá hai lá đèn quá năm lá đen gì 10 triệu anh đấy 10 triệu 10 triệu 10 triệu anh em cảm ơn anh chia cho em từng ví nhé quan trọng gì anh em mình huề đấy đuối đúng không mọi người trải đuối hết rồi đúng không một lá dạ, một lá ăn thì ăn rõ lắm này, này, đây. À, bóc cái đây. Này tôi bốc nhá. Đen lắm, không sờ lòng bài. Sờ cho đỡ đen nhá. Đấy. Tiền dính ngay quả tương vui bất bơi cô. phát nhiều hai cơ bây giờ là lá 500 rồi đấy mình 200 nhiều nãy đâu nhiều hai thật quái mình hai con thì chủ đích chả dính bảy đâu bảy đây bảy đây đúng không ui ôi phương hảo ba bốn ai nhất nhở em đó em hỏi luôn bánh luôn cái luôn cái luôn bảy tám chín tám chín mười straight cho hai nhà luôn gì quý ca ôi bắt hai nhà cháy có phải ngon không ừ. cối con bốn năm mấy cây đấy cái cái em cây nữa bảy cây em đập vào đâu anh quan tâm làm gì wow thì anh chúng mình quan tâm nhau <laughs> không khi nào em báo hai ra đi em dưới luôn ờ, đây đây ôi ơi. đấy bài tôi phải phối từ từ đấy chả có gì ba hả ba con bốn đi để bà con năm cho này đi phát nữa nó còn hai mà à. bốn năm sáu Chịu Chịu chết Ô. Đi Đôi mười Chịu chết Đôi gì bảo đọc Đôi gì kìa Hết à, à, Đừng Xong chưa Cháu ngay đôi cua mồm Vào mồm đây, 1 đến 6 à? 1 đến 6 một lá ba lá là chính kiểu... tỏ anh này vừa bé vừa ngắn nhá lúc nào cũng toàn cái dây một lá ba lá bây giờ mình chưa thắng được bán nào thôi để hết mẹ tiền này thắng đây mấy lá đây nhanh nhanh nhanh cái mấy lá này mấy lá em một lá đây bốn lá 4 5 6 7 cứ để anh nhỉ 8 9 bán này cái tay nhau bán với nhà tay nhau bán câu nhà kia được quán nào được bán đầu tiên thì bán luôn cứ để anh ấy phải chia bài buồn quá chia mỏi tay buồn lắm bán này tôi chia bán này. làm sao cay cú lắm đánh không ừ. gì đánh nhá ba bảy dưới luôn đây thoát chết thật ê đánh đi đôi mười Trời mày thế, đúng rồi khi cởi ở đôi 10 mình cũng bắt được luôn. Anh thôi. Treo rồi. Bắt bắt lại bắt lại. Bắt đi. Bảo đi rồi nó bắt lại đi rồi đi rồi. Đi rồi là đi rồi. Tôi đang suy nghĩ Ông thế đừng bảo đi rồi. Không có suy nghĩ. Năm Đấy, Hết chưa? Gì? Lên đường. Ừ. Đã bảo thôi rồi là thôi rồi. Quý gác. Thôi thôi thôi em nói rồi Đôi đâu có đôi không? Ba thằng đánh đôi ngày trước thì hay rồi. <coughs> Bao nhiêu? Nhưng mà anh đánh con đấy thì cũng không bắt không về được. 8 triệu, 8 triệu này. Đúng không? Anh là đôi ca mà. Có đôi ca? Ừ. Chả ờ, cầm đôi ca đây nhỉ. Thôi nhà này cháy luôn. Cháy luôn. Có hết tiền được không ơi? Mình bán cuối không? Chán lắm rồi Ờ Chưa được chia ván nào Đẹp Em chơi với ai bây giờ? Đếm lại Chơi gì dòng kêu 200 chơi thì không đủ một lá Nó chỉ là một cái đoạn video ờ, dàn dựng và mô phỏng cái cách đánh máy đánh bài Và cụ thể hơn là đánh sâm Bằng máy đánh bài khi mà hai người kết hợp chơi cùng với nhau thì đánh như thế nào Các bạn chỉ biết là khi mà dùng cái máy điện thoại đánh bài này nó dùng tai nghe đeo vào trong lỗ tai một người ví dụ máy nó báo ba là mình bốc ba cây ra hoặc là mình trộn ba cây xuống bài mình ra cao nhất đúng không còn trong khi mà chơi hai người thì các bạn chưa biết cách chơi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi ví dụ nhá tôi, đây này có một cái ông ở đây là là bạn của tôi ông bạn ở đây đấy ông bạn là nằm đây nhá và một ông bạn tôi có cái máy lá bài nhỉ đây một ông bạn ở đây này xong rồi một ông bạn ở đây này đấy và một ông ở đây đấy ba ông như vậy và mình cũng là bốn ví dụ ông này là bồ của mình đúng không ông này là là đồng đồng minh của mình đặt máy sóc mình mình trộn xong nhá đặt xuống này hoặc là ai trộn cũng, cũng vậy đặt xuống máy nó báo một ví dụ như mình muốn bốc cho mình bài mình đẹp thì mình chỉ cần bốc một cây này bài mình là đẹp nhất còn ví dụ mà muốn bài của bồ của mình cao đẹp hơn thì mình có thể là lấy một con ở bên dưới đập lên bên trên này để thành là ví dụ này nếu mà để lên thế này mình bốc hai cây thì bài mình sẽ là bài đẹp nhất thế nhưng mà muốn bài của bạn của mình đẹp đẹp nhất thì mình phải để hai cây này nguyên như vậy và mình chia thì bài của bạn mình sẽ là bài đẹp đấy mình sẽ ngửa ra để cho các bạn thấy ba bốn năm 7 8 9 10 Nhìn qua thì các bạn cũng biết là bài ai đẹp nhất rồi Nhìn thôi là có có đôi hai rồi thấy chưa 8 9 10 Có cả át nữa thì bài mình nó không không thể là 7 8 9 10 luôn 7 8 9 10 Đấy Đôi át Đôi hai lẻ cái 3k đấy là cái cách mà để cho mình bốc bài để cho bài của bạn mình đẹp nhất còn ví dụ như mà nếu mà máy báo à, bốc bài khi mà mình mình làm cái mà máy nó bảo là bao nhiêu thì mình bốc bấy nhiêu thì bài mình sẽ là bài cao nhất đây ví dụ như máy báo báo như này chẳng hạn thì mình sẽ trộn là một hai bài mình sẽ là đẹp nhất đúng không thế còn ví dụ như là cái ông này chia bài chẳng hạn đặt bài xuống nhá máy nó báo hai ví dụ như như mình muốn ván bài này là bài của bạn mình đẹp nhất thì là từ đây đến ông này là là ba người đúng không một hai ba thì phải cần ba cây ở bên trên này thì đây là có hai cây rồi máy nó báo hai cây rồi bây giờ thì mình chỉ cần đưa một cây bên dưới lên bên trên còn ví dụ như ông này chia bài mà mình muốn bài của mình đẹp nhất thì mình chỉ cần bốc máy nó báo hai thì mình chỉ cần bốc một thôi đấy thì bài của mình sẽ là bài đẹp tất nhiên thì nó có một cái con à, random ở ban đầu thì mình cũng chưa chắc chắn nó là đẹp nhất nhưng mà khả năng bài của mình đẹp nhất là gồm đến 95 phần trăm đấy 5 6 đấy 7 8 9 10 4 5 6 7 8 5 cây mẹ rồi còn gì nữa bài mình đây khi mà mình bốc cho bài mình đẹp nhất thì là bài mình 4 5 6 7 8 đấy lẻ cái 4 quy và bài mình át hai đây các bạn xem bài đối phương thì nó không thể là là là, là, là, là đẹp như bài mình được các bạn nhìn kỹ xem này đấy như cái đã nhi đồng nó không đoàn kết thì là không được rồi thì đấy là cái cách bốc cái hoặc cách đếm cái mà bốc để khi mà sử dụng cái chiếc máy điện thoại đánh bài này chiếc máy điện thoại đánh bài này nó có thể đánh được uh, cả phỏng cả ba cây cả liêng tất cả các trò chơi bài đá ở Việt Nam